cái bất động sản rất là, lời và mình cái cơ hội rất là tốt nếu mà mình có thể mua nhưng mà lúc đó lại bạn lại bị kẹt tiền không có thể nào mà xoay đâu ra tiền để mà có thể là à, đặt cọc hay là lỡ đặt cọc rồi mà cũng không có thêm tiền để mà ờ, đóng tiếp ha thì ờ, ờ, mình phải làm như thế nào để mình có tiền hoặc là mình phải huy động vốn như thế nào để mình có tiền mình uh, mua cái bất động sản đó mình sở hữu cái bất động sản mà mình uh, yêu thích đó ha mình cơ hội đến với mình thì mình phải à, nắm được ha thì đó là cái lý do à, tôi làm cái video ngày hôm nay để à, à, muốn chia sẻ với điều đó với các bạn ha à, tôi kể cho bạn một câu chuyện ha một nhà đầu tư à, cũng là đi à, đầu tư à, họ à, lúc nào họ cũng chắc chắn một điều rằng là à, họ à, họ đang là chủ doanh nghiệp ha họ cơ hội là nếu mà họ mua bất động sản cho dù nó mắc cỡ nào thì họ vẫn có thể là uh, trả được nhưng mà uh, khi mà họ đặt cọc mua bất động sản ở một cái khu uh, dự án nhưng mà khi mà ngân hàng xét ra thì họ không có khả năng à, họ người ta từ chối cho vay ha thế là anh ấy bị mất à, đâu đó cũng gần là một tỷ bạc ha tiền mà đã đặt cọc để mua cái khu shop house đó đó là một cái điều mà rất là là, là nan giải ha tại vì nếu mà qua được cái thời điểm đó thì anh ấy vẫn có thể tìm uh, cơ hội khác hay tìm uh, lấy chỗ khác để đóng vào nhưng mà uh, cái lúc ngay thời điểm đó nó bị kẹt uh, thì uh, cái cái qua cái câu chuyện đó thì mình cũng Ờ, rút ra được bài học là lúc không phải lúc nào dòng tiền mình cũng dồi dào lúc nào không phải lúc nào mình tính thì nó cũng đâu giống như là ờ, tất cả mọi thứ nó sẽ giống như mình tính ha mà mình phải ờ, đưa ra tất cả các trường hợp rủi ro nếu có thể xảy ra và nếu mà nó xảy ra như vậy thì mình sẽ xoay sở tiền như thế nào để có thể là đóng tiền tiếp hoặc là mua cái cơ hội đó thì à, hôm nay tôi sẽ nói về đề tài này à, cái đầu tiên ha như tất cả những ví dụ như là khi mà bạn à, đi đầu tư bạn thiếu vốn thì thường là người ta sẽ nghĩ ngay tới cái việc là mình sẽ đi vay ngân hàng hoặc là mình sẽ À, mình đi vay ngân hàng thì trả lãi ha thì vì ngân hàng xét ờ, tất cả ờ, cái tình trạng về ờ, tài chính của mình cái khả năng thanh toán của mình ha thì ngân hàng sẽ cho vay cái điều đó là điều đương nhiên cái tiếp theo đó là mình có thể là vay từ người thân hoặc là gia đình ha thì như ví dụ bạn mà có một cái kế hoạch hay là một cái cơ hội rất là tốt thì nếu mà bạn mà mua được ha bạn sở hữu được thì bạn sẽ có lợi uh, trong cái vụ đó rất là nhiều thì bạn nên nếu mà bạn có thể là gặp uh, người thân uh, gia đình và trình bày tất cả những việc đó và uh, kêu gọi à, họ có thể là giúp đỡ bạn để bạn có thể là à, mua hay giải quyết cái tình trạng mà là đang kẹt vốn của bạn cái điều thứ ờ, tiếp ha nếu mà ngoài cái cái tình trạng đó ngoài hai cái đó ra thì bạn có thể làm được cái gì à, tiếp theo đó là bạn cũng có thể là à, mua mua tài sản nhưng mà kéo dài cái việc mà thanh toán ra ha ừ. nếu mà bạn à, không phải là mua của chủ đầu tư à, thì à, bạn nếu mà chủ đầu tư thì họ rất là nguyên tắc khi tới cái thời điểm đó thì họ sẽ nếu mà bạn không đóng thì họ sẽ coi như là à, sẽ mất ha nhưng mà nếu mà bạn mua cái bất động sản ở bên ừ. ngoài à, thì à, bạn sẽ có những cái cách nào bạn sẽ nhờ ờ, bạn sẽ yêu cầu những cái người mà bán ha, cho bạn thêm thời gian ha để bạn có thể là trả dần à, bạn có thể trả dần đó là lúc đó bạn đang tận dụng vốn của người chủ của cái tài sản đó ha thì đó cũng là một cách một cách khác ví dụ như là à, bạn có thể là huy động vốn hoặc là lấy vốn dùng tiền của người khác để bạn có thể à, làm cái ờ, cái cái cái cái, ờ, phi vụ của mình ha cái điều của mình hoặc là bạn ờ, cũng đơn giản bạn cũng biết là mình có cái thẻ à, có cái thẻ mà để ờ, quẹt ha thì mỗi thẻ đó đâu đó ngân hàng sẽ cho mình quẹt là 50 triệu hay 100 thì ví dụ như là bạn sở hữu 10 thẻ à, với cái 100 triệu là bạn đã có 1 tỷ rồi ha thì còn cái cách thức mà quẹt như thế nào và làm sao mà có thể lấy tiền mặt được thì à, tự bạn sẽ biết <laughs> cái điều đó ha đơn giản là bạn sẽ làm được cái điều đó à, và một cái việc mà thứ thứ hai tiếp theo đó là bạn ờ, có thể là vay vay um, siêu nhỏ ha bạn ví dụ bạn bè hay là tất cả những cái người bạn quen biết họ vẫn có thể là giúp bạn với cái cái mức là ví dụ là một người là 50 triệu ví dụ 10 người là 500 mà hai chục người là đã được có một một tỷ rồi ha thì cái việc đó ví dụ với cái số tiền nhỏ như vậy đối với họ uh, nhiều người nó sẽ là số tiền lớn nhưng đối với họ nó không có quá là quan trọng bạn là cam kết bạn thanh toán nhưng mà nếu mà bạn mà lỡ kẹt gì đó thì bạn cũng có thể là à, à, giải trình với họ và là mong họ sẽ cho bạn cái thời gian để bạn à, thanh toán lại ha điều đó cũng là một cái cách để bạn có thể xử lý cái ờ, vấn đề của mình trong cái việc mà là à, kẹt vốn hay giải quyết vấn đề về vốn ờ, điều tiếp theo đó là bạn có thể là à, vay vay tiền mà bạn có thể là trả bằng cái sản phẩm dịch vụ của bạn dụ như là bạn mua ừ. một cái mảnh đất lớn bạn phân lô ra 10 20 lô gì đó bạn có thể là à, à mua ừ, họ có thể là bỏ họ bỏ tiền và họ mua một cái uh, một cái lô ở trong đó là bạn sẽ trả cho họ một cái phần đất ở trong đó ha để uh, đâu đó thì mình cũng sẽ sở hữu những phần còn lại còn lại là những người kia họ sẽ sở hữu của phần của phần của họ thì bạn cũng có thể trả bằng cái sản phẩm dịch vụ ngay chính cái ờ, cái mảnh đất đó hoặc là bạn cũng có thể là à, bạn đang là ờ, kinh doanh một cái ngành nghề nào đó mà có thể là họ đang là cái đầu vào của họ bạn cũng sẽ là offer cho họ là nếu mà anh có thể là cho tôi ờ, vay tiền trước tôi sẽ trả lại cái sản phẩm dịch vụ của tôi cho anh hàng tháng chẳng hạn ví dụ như vậy thì đâu đó bạn cũng có thể là điêu được à, với cái cái ờ, số tiền mà là phù hợp nhất ha à, có thể là mình sẽ giảm giá hoặc là mình sẽ chiết khấu hoặc là mình sẽ kéo dài thời gian gì đó mà miễn sao là họ sẽ vui vẻ mà nhà, cung cấp tiền uh, cho bạn cung cấp giống như là trả trước tiền uh, sản phẩm dịch vụ cho bạn và sau đó bạn sẽ có tiền để bạn uh, làm cái phi vụ của bạn ha uh, điểm tiếp theo là bạn có thể là dùng cái cách là bạn có thể là uh, vay vốn mà trả bằng uh, cổ phần là bạn có ví dụ như là trong một cái à, à, bạn có bạn có thể là hoặc là cái trong một cái phi vụ đó nó có bao nhiêu cái cổ phần à, hoặc là bạn là một cái công ty ha à, một cái à, à, tư cách là pháp nhân là công ty à, sẽ có cổ phần để đi đầu tư chẳng hạn thì khi mà họ à, nộp tiền vào Ờ, bạn, họ cho ừ. bạn mượn ha thì bạn sẽ cho họ một cái cổ phần nào đó ở trong công ty của bạn và khi mà bạn à, đi đầu tư thì có chuyện mà à, nếu mà lời thì à, sẽ được ờ, chia còn nếu mà lỗ thì cũng sẽ có những cái quy định của cái trong cái việc mà là công ty cổ phần ha thì đó cũng là một cái vài cách mà bạn có thể là xoay sở mà khi mà bạn kẹt thì bạn có thể là dùng những cái phương pháp đó còn nếu mà còn một phương pháp nữa là khi bạn có thể là à, mua chung cùng nhau mua chung một cái ờ, cái mảnh đất đó ha thì người này người kia mua chung à, chứ không phải là theo cái cách mà trả bằng cái sản phẩm của bạn mà họ sẽ mua chung cùng bạn mua chung cái đó nhưng mà cái việc mà hình thức mua chung á, thì nó cũng có những cái uh, những cái uh, lợi điểm là ví dụ là ví dụ một khi mà mình không có rành thì mình à, mua chung như vậy những người khác họ rành ở cái khu đó hay là về pháp lý hay tất cả mọi thứ mọi người đi mua đầu tư cùng nhau sẽ an tâm hơn nhưng mà nó có một cái rủi ro là nếu mà bạn không rõ ràng ngay từ đầu thì uh, nó sẽ gặp rắc rối khi mà bạn ờ, uh, muốn bán đó ví dụ như là uh, khi mà mua chung như vậy thì các bạn phải biết rằng là tất cả tên của những người mà mua chung đó đều phải nằm trên cái uh, cái cái sổ hồng hay là cái sổ đỏ đó tại vì á sở hữu chung cùng chung sở hữu thì phải nằm trên đó ừ. hoặc là nếu mà đại diện ờ, ủy quyền cho một người nào đó đại diện đứng tên trong đó thì phải ờ, rõ ràng hết mọi thứ nhưng mà mua chung thì ờ, mọi người phải có những cái hợp đồng và quy định rõ ràng tại vì là khi mà khi mà bán người này muốn bán người kia không muốn bán rất là là là, là phức tạp ha nên cái việc mua chung này bạn phải là suy nghĩ rất là kỹ khi mà mua chung à, đó là cái việc mà là uh, trong khi mà đầu tư thì lúc mà vui vẻ thì nó là một chuyện nhưng mà khi mà nó không vui vẻ à, có những cái mâu thuẫn xảy ra thì rất là khó giải quyết à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng các bạn khi mà đi đầu tư các bạn sẽ gặp tất cả mọi thứ nơi đều suôn sẻ ha à, và chúc các bạn à, đầu tư thành công và có nhiều lợi nhuận à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi các bạn hãy subscribe uh, à, try cái cái à, kênh video của tôi để bạn có thể nhận lại nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video lên cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo xin chào